ngay từ những ngày đầu tuần đã có sự xuất hiện của thương quan, chủ về thị phi cho thấy con giáp này có thể bị ảnh hưởng ít nhiều do những lời nhũng nhiễu của kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ. Cách xử lý khôn ngoan là bỏ ngoài tai, thay vì đấu khẩu lại bởi bạn có thể chuốc lấy phiền phức và bực bội không đáng. Hung tinh tiểu hao có ảnh hưởng tới túi tiền của người tuổi Tý nhưng may mắn bạn đủ năng lực để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng, nhất là càng về cuối tuần lại càng thuận lợi hơn hẳn. Bạn có thể lựa chọn thời điểm này để nâng cấp kế hoạch chi tiêu cho mình. Về đường tình duyên của người tuổi Tý trong tuần này có những hiểu nhầm khiến chuyện tình cảm tuần này cũng không được như ý. Đào hoa ảm đạm, những người độc thân cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng về đối tượng mới quen hay vội vàng đòi hỏi những điều không tưởng ở một mối quan hệ mới chớm nở, bạn dễ có những ngộ nhận không đúng sự thật. Hai, Tử vi tuổi Sửu Cát vận có phần nhìn hơn hương vận một chút sự báo vận trình của người tuổi Sửu đang có phần sáng sủa tốt lên. Nếu tiếp tục phát huy được những gì đã làm, bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình thôi đừng để những phiền nhiễu trong thời gian qua ảnh hưởng tới quyết tâm của mình. Lại thêm chính ấn ghé thăm ngày đầu tuần sẽ hỗ trợ cho bản mệnh có đường sự nghiệp rộng mở hơn, tìm ra hướng đi thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Ngũ quỷ hung tinh có thể gây hại sức khỏe của con giáp này nếu bạn tiếp tục không thực sự dành thời gian chăm sóc cơ thể mình đúng cách. Bạn cần phải điều chỉnh lại lối sống của mình lành mạnh hơn, nên nhớ phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Đường tình duyên của con giáp này cũng có chuyển biến tích cực, các khí vây quanh, những mâu thuẫn trước đó sẽ dần được hóa giải và bạn sẽ hiểu được rõ hơn về tình cảm của người ấy dành cho mình. 3. Tử vi tuổi dần Tuổi dần sẽ có một tuần với khó khăn và thách thức đan xen. Công việc trong tuần này của bản mệnh có nhiều thử thách khá khó nhằn, nhưng đồng thời đó cũng có thể trở thành bàn đạp để bạn thăng tiến mạnh mẽ nếu làm tốt. Tài lộc trong tuần này khá vượng khi có cả thiên tài và chính tài độ mệnh, tuy nhiên thu nhập phụ có phần nhỉnh hơn thu nhập chính, Dường như sự xông xáo, chủ động sẽ khiến bạn dễ dàng thành công hơn so với việc nằm im chờ thời. Hãy tiếp tục phát huy nhé. Thương quan gây họa vào thời điểm giữa tuần là lời nhắc nhở để người tuổi dần nên thận trọng trước hành vi lợi dụng của ai đó. Hãy luôn chủ động trong mọi tình huống và đừng để ai đó nắm quyền kiểm soát bạn, nhất là trong vấn đề tài chính. Tuần này vận trình tình duyên của người tuổi dần tươi sáng rực rỡ, lại thêm thái âm cát tinh ở bên nâng đỡ nên mối quan hệ của hai bạn càng thêm phần thuận lợi các cặp đôi có thể sẽ đi đến một bước tiến mới để hai người thêm phần gắn kết trên con đường tương lai. 4. Tử vi tuổi mão Tuần này hung vận lấn át các vận dự báo có điểm xui xẻo xảy đến với người tuổi mão trong tuần này. Do đó, tốt hơn hết bạn không nên vội vàng đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc hay công việc. Nếu ai đó khuyên bạn thì cứ lắng nghe nhưng chớ vội làm theo vì chúng chưa chắc đã phù hợp với tình huống, hoàn cảnh là bạn đang vướng phải. Bói tử vi 12 con giáp, những ngày đầu tuần của người tuổi mão có vẻ thuận lợi hơn do được chính tài nâng đỡ nên bạn tìm được giải pháp cho chuyện tiền bạc, lo lắng nhờ đó mà cũng được giải tỏa. Nhưng càng về cuối tuần thì khó khăn càng chất chồng do mối quan hệ không tốt, chuyện tiền bạc thì lẫn lộn. Sao dịch mã xuất hiện vào thời điểm này, cho thấy người tuổi mão tuy là người lanh lợi và muốn nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh nên khá vất vả trong việc tìm cách thay đổi bản thân. Đừng nản lòng vì những thay đổi của bạn lúc này rất cần thiết, trong chuyện tình cảm, những chú mèo lúc này trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Những người độc thân sau một thời gian mở lòng nhưng không tìm thấy hy vọng nên đã dần bỏ cuộc, thậm chí có người có xu hướng khép kín trở lại. Đôi lứa lúc này lục đục, nhiều đôi đã quyết định chia tay, ly hôn. 5. Tử vi tuổi thìn Tuần mới của người tuổi thìn nhìn chung khá ổn định. Điều quan trọng là tâm trạng của bạn rất tích cực, thoải mái hơn và nhờ thế, những người xung quanh bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ như được bạn truyền cảm hứng cho vậy đường công danh sự nghiệp của người tuổi thìn lên như diều gặp gió trong tuần này. Chẳng những được các thần chính ấn trao cơ hội thể hiện năng lực của mình mà bên cạnh con giáp này còn có quý nhân chính quan trợ mệnh, dù gặp bất cứ khó khăn nào rồi cũng sẽ tìm ra cách tháo gỡ và giành được thành công như mong đợi. Về đường tình duyên thì trong tuần người độc thân tuổi thìn có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Đó có thể là người bạn quen biết đã lâu nhưng chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện này sinh tình cảm với họ. Con giáp này hãy cởi mở hơn, bạn sẽ thấy tình yêu luôn ở quanh mình, hai bạn được Thái Dương Cát Tinh chiếu mệnh nên tìm được tiếng nói chung sau những khúc mắc trước đó. Đối phương muốn được hiểu và quan tâm nhiều hơn để bù cho khoảng thời gian xa cách. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ dường như sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và cả công việc. Con giáp này sẽ mắc phải vài sai sót khi thiếu tập trung vào công việc, nhưng bạn nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót đó. Thái tuế án ngữ, cảnh báo người tuổi tỵ những nguy hiểm khi xuất hành xa, nếu công việc đòi hỏi phải di chuyển nhiều thì con giáp này nhớ chú ý giữ an toàn cho mình nhé. Đầu tuần và giữa tuần của người tuổi tỵ khá ổn, chỉ riêng cuối tuần là bạn có thể phải lao tâm khổ từ các mối quan hệ cho tới chuyện tiền bạc. Có lúc bạn còn phải dùng cả tiền tiết kiệm để kiểm soát tình hình. Đường tình duyên của người tuổi tỵ trong tuần này cũng gặp không ít trắc trở. Người yêu thương nhau chưa chắc đã đến được với nhau. Hai người dường như tâm đầu ý hợp nhưng khi tính đến chuyện xa xôi hơn thì lại vấp phải không ít trở ngại, cả khách quan và chủ quan. 7. Tử vi tuổi ngọ Vận trình tuần này của tuổi ngọ khá tệ, hung vận lớn, may mắn ít ỏi mà xui xẻo thì nhiều vô kể. Tài lộc thất thường, khi có tiền, khi lại trắng tay ngay sau đó. Cơ hội để kiếm tiền trong tuần chẳng có là bao, nếu không cẩn thận có thể lâm vào cảnh túng thiếu. Ngay từ những ngày đầu tuần người tuổi ngọ đã bị thiên quan chiếu mệnh, tiểu nhân hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho con giáp này. Bạn cảm thấy mình chưa được hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra nên có phần bất mãn, Do đó, tinh thần làm việc của con giáp này dần bệ rạc, có nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi. Trong tuần này, người tuổi ngọ có bách Việt đào hoa trợ mệnh, mặc dù nhân duyên không thực sự nhiều nhưng cũng đủ cho bạn có được cơ hội để gây ấn tượng mạnh với người mình thầm thương. Nếu biết tận dụng cơ hội thì con giáp này hoàn toàn có thể lấy được tình cảm của đối phương. Hãy kiên định với lựa chọn của mình, rồi đối phương sẽ sớm cảm nhận được sự chân thành của bạn. 8. Tử vi tuổi mùi, theo tử vi tuần mới này, người tuổi mùi ở thời điểm này không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc, bởi tài lộc sẽ tự tìm đến tay. Từ giữa tuần trở đi cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, mang đến cho bản mệnh tin vui bất ngờ trong tuần này. Tuy nhiên, đường công danh sự nghiệp của con giáp này sẽ phải trải qua khá nhiều khó khăn và thử thách. Nhất là khi bị thiên quan chiếu mệnh, tiểu nhân hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho bản mệnh. Dù bạn tự tin rằng mình không làm gì khuất tất nhưng cũng khó tránh được miệng lưỡi thế gian đàm tiếu. Thiên cầu hung tinh dự báo người tuổi mùi sẽ dễ vướng vào rắc rối do người khác giăng bẫy, dù vô tình hay cố ý bạn khó thoát khỏi việc bị ai đó chỉ trích, chê bai. Điều quan trọng vẫn là bạn phải tự nhận thức việc mình làm sai hay đúng từ đó mà tìm cách điều chỉnh phù hợp. Trong chuyện tình duyên thì tuần này có tín hiệu tích cực. Con giáp này may mắn khi luôn được người ấy ở phía sau động viên và chia sẻ những khó khăn. Tình yêu giữa hai bạn nhờ vậy ngày càng thăng hoa và sớm ngày đơm hoa kết trái. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân thời gian này có vận trình hung cát đan sen, có cả chuyện thuận lợi mà cũng không ít chuyện rắc rối. Đường tài lộc của bản mệnh chưa thực sự ổn định. Đầu tuần bị kiếp tài xuất hiện khiến việc kiếm tiền trở nên khó khăn, phải chờ tới cuối tuần thì mới tìm được thời cơ khởi phát. Trong công việc, thời điểm này có thể xuất hiện nhiều ngã rẽ mà con giáp này cần phải đưa ra sự lựa chọn. Hãy cứ quan sát những yếu tố xung quanh cũng như tự tin vào chính bản thân mình, rồi bạn sẽ chọn được hướng đi phù hợp với bản thân. Nhất là khi có sao thiên đức chủ về thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc xuất hiện, rất có thể sắp tới bạn sẽ được trao cơ hội để chứng tỏ bản thân, chứng tỏ năng lực của mình. Chặng đường thăng tiến của mệnh chủ sẽ trở nên hanh thông hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy có chút hiểu nhầm và nếu không xử lý khéo léo, dạn nứt có thể xảy ra rất nghiêm trọng. Đừng để một sự cố nhỏ làm ảnh hưởng đến tình cảm mà cả hai đã cùng nhau đáp xây suốt bấy lâu nhé. 10. Tử vi tuổi dậu từ vi tuần mới 12 con giáp chỉ ra rằng trong tuần này người tuổi dậu không thực sự suôn sẻ khi có một số chuyện khiến bạn cảm thấy bực mình. Có thể là bị xếp mắng, hoặc mâu thuẫn gay gắt với đồng nghiệp làm ảnh hưởng đến hòa khí chung. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh bạn hãy tìm ra sai lầm của chính mình trong những vấn đề này. Vận trình những ngày đầu tuần sẽ có nhiều khó khăn hơn, do đó nếu có việc quan trọng bạn nên đợi đến cuối tuần thẳng tiến hành khi được chính quan nâng đỡ. Dù vậy, bạn cũng nên tránh tự tin thái quá, hãy kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh để sự ngạo mạn khiến bạn hành động thiếu suy nghĩ. Bạch hổ hung tinh còn báo hiệu về những tai họa bất ngờ có thể xảy tới. Bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, làm gì đi đâu cũng phải chú ý quan sát kèo gặp họa huyết quang. Chuyện tình cảm của người tuổi dậu không có nhiều biến động quá lớn. Người độc thân vẫn chưa tìm được hạnh phúc của riêng mình, còn đôi lứa dường như vẫn êm đềm trong hạnh phúc hiện tại nhưng có những vấn đề âm ỉ mà hai bạn nên đối mặt và xử lý nhanh chóng thay vì lựa chọn bỏ qua. 11. Tử vi tuổi tuất Tuần này, người tuổi tuất được các tinh trợ lực nên rắc rối phần nào cũng sẽ được giải quyết gọn gẽ. Với năng lực sẵn có, con giáp này có bản lĩnh chống đỡ rông bão rất tốt, có khả năng chịu đựng áp lực cao, nhờ thế mà có thêm nhiều cơ hội để tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Thiên ấn xuất hiện vào đầu tuần sẽ soi sáng con đường mà người tuổi tuất đã chọn, kéo bạn ra khỏi những u mê che mờ mắt bạn. Vì thế, điều quan trọng vẫn là bạn không nên thất vọng sớm quá mà đánh mất niềm tin vào bản thân. Tài lộc có chút sáng hơn, thiên tài mang tới cho bạn công việc làm thêm, thu nhập khá ổn để cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Tuy chỉ là việc thời vụ nhưng nếu làm tốt và nhanh nhẹn, kết nối các mối liên hệ thì sẽ tiếp tục tiến xa hơn, biết đâu có thể biến thành công việc chính trong tương lai không xa. Về chuyện tình cảm, lời khuyên cho người tuổi tuất là cần phải thận trọng với những mối quan hệ khác giới. Không nên vì chút yếu lòng mà trao gửi yêu thương nhầm chỗ, để kẻ xấu lợi dụng gây tổn thương. 12. Tử vi tuổi hợi, theo tử vi ngày tuần mới, công việc của người tuổi hợi đang đứng trước rất nhiều bước ngoặt lớn, cần con giáp này phải giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt để đứng ra giải quyết. May thay có tỷ kiên ở bên nên con giáp này càng vững tin hơn vào năng lực của mình, dám nghĩ dám làm, dám thẳng tay thực hiện những điều mình đang ấp ủ, khả năng thành công nhờ thế cũng tăng lên cao hơn. Tài vận của con giáp này lại có chút vấn đề, Đại hao hung tinh cho thấy có nhiều nguy cơ mất tiền mất của, mặc dù bản mệnh vẫn cố gắng kiếm tiền nhưng có nhiều khoản chi quả lớn không thể không bỏ ra, thu chẳng đủ bù chi. Chuyện tình cảm của người tuổi hợi cũng có nhiều thử thách, nhất là với các cặp đôi. Cả hai ngày càng mệt mỏi với những lần khắc khẩu với nhau. Nhưng tất cả những tranh cãi, bất đồng và lo lắng đều xuất phát từ việc coi trọng nửa kia cũng như mối quan hệ này nên đừng vội chán nản buông xuôi nhé. Hãy cùng nhau nỗ lực cho tương lai tốt đẹp. Người độc thân tuổi hợi có thể bị ảnh hưởng bởi đào hoa sát,